Ờ, xin chào tất cả các bạn thì hôm nay mình à, chúng ta sẽ cùng nhau cài cái phần mềm đó là VMware Workstation Pro thì cái phần mềm này ấy, nó là cái phần mềm giúp chúng ta có thể cài được cái các cái hệ điều hành khác nhau lên máy tính của chúng ta và cái phần mềm Workstation Pro ấy thì nó sẽ giúp chúng ta có thể cài được nó có thể chạy được nhiều Ờ, chạy được nhiều hệ điều hành cùng một lúc à, thì đầu tiên để mà cài đặt thì chúng ta cần phải tải bộ cài đặt của nó về đã chúng ta vào trang chủ của VMware Workstation Pro nhé ờ, hoặc là chúng ta gọi luôn cái cái cái chữ là VMware Workstation đây thì nó ra trang chủ của nó luôn các bạn để ý là trang chủ là vmware.com nhé đây thì các bạn sẽ kéo dưới các bạn uh, có hai phần thì đây là một là, là mua và hai dùng thử thì đây mình với mục đích học tập thì mình sẽ sử dụng để sử dụng cái phần dùng thử thôi các bạn bấm vào download ok kéo xuống thì uh, nếu các bạn đang dùng Windows thì bấm vào download nào của phần Windows nhé ok là nó sẽ tải cho chúng ta Ok, sau khi tải xong thì các bạn click vào để chúng ta bắt đầu tiến hành cài đặt. thì các bạn bấm next thôi thì thực ra cài này khá là dễ tôi đồng ý next ok thì các bạn chỗ này các bạn chú ý nhé là đây là cái phần à, nó bảo là cài đặt vào ổ nào đây này hiện tại thì nó đang mặc định nó để ổ C và còn trong thư mục program file thì hiện tại ổ C của mình cũng là hết mất dung lượng rồi nên mình sẽ chuyển sang ổ khác nhé mình sẽ chuyển sang ổ D mình tạo một thư mục mới ờ, ok đây thì mình sẽ chuyển sang cài đặt vào cái ổ D trong thư mục VMware ở phần dưới thì các bạn next thôi các bạn ấy không phải làm gì cả cái, cái này thì ờ, là kiểm tra update thì các mình xác định được đây, đây là tạo shortcut ở desktop và start menu đây luôn install Ok, vậy là phần mềm đã cài đặt xong chúng ta, chúng ta bấm finish để kết thúc ok nó báo là bạn cần phải khởi động lại máy tính để áp dụng cái sự thay đổi này thì mình sẽ bấm ờ, restart ờ, sau ok vậy là cái xong chúng ta phải tìm ờ, tìm phần mềm ở trong phần start menu nhé vn đây các bấm open ok thì ở, hiện tại thì ở đây là mình đã cài đã cài trước đó được ừ, bao nhiêu ngày rồi thực ra là các phiên bản của bạn thì được uh, sử dụng thử trong vòng 30 ngày cơ nhưng hiện tại thì mình đã dùng thử mất 14 ngày rồi thì nó nó nó sẽ báo là cái thiết bị của bạn thì còn còn 16 ngày để dùng thử thôi ok không sao nhưng mà đến được cái giao diện này thì tức là các bạn đã thành công rồi thì thì phần đầu tiên thì mình cũng cài đặt cái phần mềm à, VMware Workstation này mà thôi à, phần tiếp theo thì mình sẽ cùng các bạn là cài một cái win lên cái ờ, máy ảo như thế này ok thì video mình xin kết thúc ở đây xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo